à, của một con suối con suối này sẽ nói từ à, sông Thủy Tính nha cả nhà tức là con mương của một nhánh nhỏ của, của, của sông Thủy Tính á và cái à, con suối này thì nó sẽ đi ngang qua Đại học Việt Đức và được Đại học Việt Đức làm công viên rất là đẹp và như các nhà thấy ở phía xa xa chỗ cái đó thì cũng đã làm á tức là con suối này sẽ là một cái công viên rất là đẹp nha cả nhà và điều đặc biệt nữa lô đất này nó nằm gần cờ với đối diện nó nằm đối diện là cái à, khu đất mà để xây dựng nhà cao tầng của trường đại học Việt Đức. Nhà cao tầng này phục vụ cho việc mà anh ở như cũng như là nghỉ ngơi, à, sinh sống của giảng viên trường đại học Việt Đức, ở à, sinh viên, à, vân vân và rất là nhiều cái à, mục đích khác nữa. Ví dụ như là trung tâm thương mại để phục vụ cho việc mà đại học Việt Đức rồi à, việc mua bán kinh doanh hay là việc mà mua uh, uh, mua đi siêu thị á của những ờ, khách hàng cũng như là những người dân sinh sống ở đây và đây là vị trí trí lô đất ạ à. như cái nhà thái đây vị trí lô đất thì tính từ cái mép nhà nha cả nhà đây cái nhà thái ạ à, từ cái mép nhà mà nhà trọ đang được xây dựng đó, đó từ cái mép này như chúng ta thấy nha rồi như nhà trọ đây nhà trọ này đã được xây dựng và tính từ cái mép nhà đó đi thẳng ra ngoài này đi thẳng ra ngoài đường L9 đây để thấy là đường L9 thì ờ, chiều ngang của nó là 12,5 m nha cả nhà. Còn chiều sâu của nó là 25 m. Và như cái nhà thái đây, chiều sâu ạ. À. Chiều sâu là 25 m. Đây cái nhà thái đây, chiều sâu là 25 m nha. Rồi đây ạ. À. Đây là là đây là chiều sâu 25 m. Bạn Hường cũng đang ờ, quay video và từ vị trí lô đất này chúng ta đi ra quốc lộ 13 tầm khoảng là một phút thôi và nếu ở đây chúng ta sẽ có hai con đường đó mà chúng ta đi ra quốc lộ 13 một là con đường bên tay phải này của chúng ta à, chúng ta ra ra rất gần hai là con đường bên tay này đây con đường bên tay này thì à, ra ngay chỗ cái vòng xoay Ecolex á vòng xoay lớn á thì chúng ta sẽ à, vòng ra cái đường vành đai 4 đường vành ra cái đường vành đai 4 đây đường vành đai 4 là cái đường mà chúng ta đang thấy đây ngay chỗ công viên đây à, thì chúng ta sẽ ra trường đại học của Đức ra quốc lộ 13 rồi bây giờ chúng ta sẽ à, nhìn vào phía bên kia ha nhìn vào phía bên kia của uh, công viên và người ta sẽ đang làm như thế nào luôn rồi đây đây là công viên đây là cái à, nhánh sông của thị tính nha cả nhà à, nhánh sông thị tính và hiện tại bên kia đang được uh, à, đấu đất cũng như là đang được cải tạo để mà làm công viên à, như cái nhà thấy à, lát nữa nếu có thời gian thì mình sẽ di chuyển ra ngoài đó thì cái nhà là, có thể là đi một vòng của trường đại học Việt Đức luôn đó mà cái nhà biết là từ vị trí đất à, đi tới trường đại học Việt Đức hay là đi tới một số vị trí khác như thế nào và đây là con đường à, KL1 này KL1 thì ra quốc lộ 1 một à, quốc lộ 13 này còn hướng ờ, hướng bên này của KL1 á là vòng xoay của Ecolex và lô đất của chúng ta sẽ một vị trí này đây là vị trí của lô đất của chúng ta lô đất này nằm ngay chỗ cái xe nha cả nhà đó nằm chỗ cái xe á thì chỗ này thì à, sau này sẽ xây xây nhà cao tầng à, và trung tâm thương mại ở đây phục vụ cho à, sinh viên giảng viên của trường đại học Việt Đức và cư dân sinh sống ở khu vực Mỹ Phước ba này à, khu này là khu L nha lô đất tọa lạc tại khu L à, diện tích của lô đất là 300 mét vuông và giá bán là 4 tỷ 250 triệu 4 tỷ 250 triệu nha cả nhà giá cực kỳ hấp dẫn giá cực kỳ hấp dẫn tại khu vực này và hiện tại ở trên à, khu vực Mỹ Phước đó mà tìm được lô góc mà có vị trí đẹp như thế này à, hình như là không còn nữa rất là khó nha không còn nữa nha cả nhà đây rồi vị trí đất của chúng ta đây ở đây cũng như ở đây chúng ta cũng cũng cũng à, cũng cũng cũng được uh, phân chia làm hai ha mép bên kia là lô khác rồi như cái nhà thái đây à, tính từ cái mép này à, tính từ cái mép này như thế ở đây từ chỗ mà vừa làm có đó đó cái nhà thấy không à từ cái đuôi nhà đó để thắng lên phía này để thắng lên phía này à, là 25 mét nha chiều ngang chiều ngang từ uh, vị trí đường đơn là 9 đi thẳng vào là 12,5 mét như vậy thì à, lô đất này cực kỳ à, đẹp nằm gần với các tiện ích ví dụ như là chợ Mỹ Phước 3 rồi à, đường NE8 từ vị trí này ra đường NE8 á, đường lớn của Mỹ Phước á, thì chỉ tầm khoảng 2 phút thôi rồi chúng ta ra được rồi rồi nếu như vậy thì cả nhà xem tới hay thì nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh còn bây giờ cả nhà hãy theo chân mình à, đi một vòng đi một vòng nha à, xung quanh Mỹ Phước 3 cũng như là ra khu vực Ecolec để chúng ta Ờ, biết được là những vị trí này nó gần như thế nào rồi cái nhà hay trong mình tại vì à, trí à, của lô đất mà một tỷ 630 triệu nền nằm trên đường N2 NL2 nha cả nhà và lô đất lô gốc nằm trên đường DK1A và DL9 thì chúng ta sẽ di chuyển à, ra trường tiểu học Thế hòa và chúng ta sẽ di chuyển ra đường uh, NE8 đây cái nhà hãy ờ, theo chân mình nha hiện tại thì ở đây thì ờ, dân cư sống rất là đông rồi đó những cái nhà thái này thì xung quanh này dân cư sống rất là đông rồi này và điều đặc biệt á là khu vực này thì ờ, nhà trọ rất là nhiều và khách hàng mà mua đầu tư cũng nhiều nha đặc biệt là những khách hàng ở Sài Gòn họ xuống họ mua những cái nhà Thái đây ở phía tay trái của chúng ta là chợ nha cả nhà cái này là chợ Mỹ Phước 3 à, đã được xây dựng nhưng mà chưa có hoạt động chắc tầm khoảng là vài năm nữa mới hoạt động vì tại vì uh, dân cư uh, dân cư uh, không không chịu vào đây uh, họp chợ mà họp chợ như trên đường uh, dg nam uh, một số con đường DG mà nó nằm ở chỗ uh, khu khu di á và khu ca á cho nên chỗ này chúng ta Bicomax nó chưa có, có, có tập trung dân vào để mà hoạt động chợ ở đây còn ở phía trước của chúng ta là trường tiểu học Thới Hò nha trước thì chúng ta là trường tiểu học Thái Hòa đây cái nhà Thái này và chúng ta sẽ à, từ vị trí đất đúng không ạ mình di chuyển từ vị trí đất thì di chuyển ra đây chỉ tầm khoảng là chưa đầy một phút nếu mình đi xe mà đi với uh, vận tốc là 20 km trên giờ thôi nha cả nhà chứ mình không có đi nhiều đây chính là trường tiểu học Thái Hòa nhà Thái ạ mình sẽ bọc vòng một một, một vòng của trường tiểu học Thái Hòa nha và nếu như mình đi ra quốc lộ 13 thì uh, từ vị trí mà đường Tiên Hồng Thứ hai đây à, đi à, ô tô với tốc vận tốc 20 km giờ thì cũng tầm một phút ra tới à, quốc lộ 13 rồi đó cả nhà sẽ tiêu trong mình đi ra tắt những những cái tiện ích xung quanh ở đây thì quán cà phê mới ha này đó bây giờ học sinh bây giờ là tầm là 11 giờ nên học sinh bắt đầu tan trường học về này không xung quanh thì dân cư buôn bán này đây là trường tiểu học Thế Hòa đây đây cả nhà thấy này à, trường tiểu học trung học cơ sở tới hò trường trung học cơ sở tới hò nha cả nhà rồi thì ở đây thì à, buổi trưa cho nên là à, được dân cư được à, à, nói chung là cũng vào nhà nghỉ mát rồi chỉ có học sinh thì trang trường ra ra vừa thôi rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển à, đi thang đến là trường đường NE8 nha chúng ta ra đường NE8 và chúng ta sẽ tới khu chợ là đường 95 nha cả nhà rồi đây là đường DL14 nha các nhà thấy đường DL14 là một trong những con đường ờ, lớn nó có bề rộng là 32m nha và con đường này sẽ di chuyển thẳng ra ở đường N8 e và chúng ta sẽ di chuyển đến cái khu chợ một một trong những cái khu sầm uất nhất đường DL14 này à, có giá đất sẽ dao động từ khoảng là 3 tỷ 2 cho đến là 3 tỷ rưỡi hoặc là 3 tỷ 7 tùy theo vị trí nha cả nhà à, nếu như mà ở gần quốc lộ 13 như thế này thì giá sẽ dao động tầm khoảng là ba tỷ à, rưỡi đến ba tỷ bảy trên một lô ngang 5 m dài 30 m còn lô 10 m thì mình cứ nhân nhân hai lên ở phía trước chúng ta là có hotel này đó, có khách sạn hotel hiện tại thì à, tính từ năm ngoái mình à, thời gian mà mình làm youtube tới giờ mình bán khu vực ở 10 phút ban này cũng khá là nhiều và đa số là khách hàng mua đầu tư và khách hàng gửi lại cho mình, mình bán à, thì mình rất là thích cái, cái ờ, khu vực Bình Phước 3 này cũng như là rất là thích cái việc mà quay YouTube để mà à, bán cho những à, khách hàng ở xung quanh đây à, cả nhà thấy à ở phía trước chúng ta là đã là đường à, N8 e rồi nha và chúng ta sẽ tới N8 e và chúng ta sẽ di chuyển tới đường DG5 qua đây là đường N8 e nha cả nhà đây đường N8 và đường đơn là 14 phía trước phía trước của chúng ta là có quán ốc biển nếu chúng ta có vắng ốc miếng và chúng ta à, ờ, để trái thì hướng ờ, hướng để trái này sẽ vừa ờ, đường đôi dây Nam và hướng vào thành phố mới nha đó hướng này chúng ta sẽ di chuyển vào thành phố mới này như các nhà thấy đây ở 10 phút 3 này à, tầm khoảng 10 năm trước thì là chắc chắn là những ai mà ở gần đây thì sẽ không biết được cái cảm cái cảm giác mà dân cư sầm uất như bây giờ bây giờ là quá đông rồi à, bây giờ là quá đông và tiệm tạp hóa rồi hay là cửa hàng mua bán này kia cũng đã được hình thành cũng đã được hình thành và cũng uh, rất là nhiều tiện ích xung quanh đó mà chúng ta có thể từ ờ, vị trí lô đất lô gốc với cái lô thường mà mình vừa bay xong á mình di chuyển ra đây à, ở đây thì là chợ này nhưng muốn ăn cái gì cũng có bánh canh này hủ tiếu này rồi uh, quảng cáo không à, mấy cái tiệm à, hộp đèn quảng cáo này lẩu kim chi à, lẩu kim chi Hàn Quốc rồi đậu hũ mắm tôm không bên này là nha kho hương sen trường à, phòng khám răng quốc tế điện máy xanh này cả nhà đây có điện máy xanh này phía xa xa bên kia là có tiệm vàng kim trong ngân và cái tiệm à, bên kia có tiệm vàng bảo ngọc nữa nha điện máy xanh này của chúng ta ở mấy bên này cái bên tay tay tay tay tay trái này của chúng ta đó đường mới xanh đó thế giới di động á cả nhà thấy không ạ nếu mà chúng ta mua một lô đất mà có đầy đủ tiện ích như thế này thì à, cả nhà có nên mua hay không ạ à? rất nên mua đúng không tại vì sao tại vì rất là khó tìm là được một lô đất nào mà giá nó rẻ mà đầy đủ tiện ích như thế này ở ờ, xung quanh của chúng ta muốn mua gì cũng có muốn làm gì cũng được rồi à, nếu như mà cả nhà muốn mua lô đất tại Mỹ Phước 3 này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình à, xin cảm ơn và hẹn gặp cả nhà vào những video sau ạ à. xin chào và tạm biệt ạ à.